quý vị, mới đây đại diện các nhà hàng, các khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều. Trong thư cảm ơn, các hộ kinh doanh cho biết trong 3 năm 2020 tới 2022 cũng như cả nước, Bạc Liêu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khiến các hộ kinh doanh khó khăn, nợ nần chống chất. Đến giữa năm 2022, khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, các hàng quán mở cửa trở lại – Tuy nhiên, vừa phục hồi được một thời gian ngắn thì chúng tôi gặp phải một số khó khăn. Nguyên nhân chính là do thời gian gần đây có sự siết chặt vấn đề quy định khi tham gia giao thông, đo nồng độ cồn và giờ giấc trong kinh doanh. Do tâm lý e ngại nên các khách hàng đã hạn chế đến quán để ăn uống giao lưu. Doanh thu của chúng tôi đã giảm đi rất nhiều, cơ sở chỉ hoạt động cầm chừng, một số nơi phải cắt giảm nhân sự. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã